sao trời ai đã cho em mùa hè đẹp nhất trong đời chiều mưa trên phố vắng xây dựng tình mưa buồn rơi ngày qua rất vội mây xám xanh mơ ngọt tôi mùa thu sao đã đến chôn lá úa trên hàng cây và em có